Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì ờ, hôm nay mình ờ, muốn chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là quản lý tiền bạc các bạn thì mình có thấy các các bạn như là các bạn làm công nhân á lương thì công nhân thì các bạn biết là thấp rồi đó thì nếu các bạn muốn lương cao thì các bạn phải tăng ca nhiều giờ thì những người bạn làm công nhân thì à, họ lương thu nhập thấp nhưng à, họ lập gia đình họ sinh con à, và họ vẫn sống được các bạn vẫn tồn tại được <clears throat> thì à, và họ cũng không có một cái than phiền gì trong cái cuộc sống của họ hết trơn ừ, mình đã tiếp xúc với những cái người đó thì mình thấy được một cái điều là tại sao những cái người à, thu nhập cao hơn ví dụ như làm văn phòng hay là làm à, nhân viên kinh doanh hay làm gì đó thu nhập cao hơn thậm chí là cao hơn ờ, cũng nhiều đó à, mà à, ví dụ như họ sinh con một đứa hay đứa gì đó thì họ đã than khóc là à, không nổi không đủ tiền khó khăn gì kia các kiểu nhưng mà những người thu nhập thấp hơn họ cũng sinh một hai đứa hay là à, nhiều hơn gì đó nhưng mà họ vẫn ok họ không có bất kỳ một cái à, à, khiếu nại gì hay là than phiền gì về cuộc sống này hay phàn nàn về cuộc sống này hay là phàn nàn với người khác hay là như thế nào à, có nghĩa là điều đó có nghĩa là họ đã kiểm soát được cái đồng dòng tiền của, của họ trong cái vấn đề là chi tiêu trong vấn đề à, tiết kiệm để mà có thể cân bằng cái cuộc sống <clears throat> thì à, nói về tiết kiệm thì các bạn hãy nhớ là cái đây những cái cô gái thì họ không có hiểu được cái từ tiết kiệm với cái từ hà tiện là như thế nào tiết kiệm là xài những thứ mình cần và mình không mình không tiêu xài những thứ mình không cần không quá cần thiết đó chứ không còn hà tiện là coi như ăn mà cũng dám ăn luôn có nghĩa là thấp hơn mức cơ bản thấp hơn mức cơ bản gọi là hạ tiện nha các bạn cho nên là những cái cô mà thấy cái người đó họ có họ không có xa có tiền nhưng mà họ không không có không có mua những thứ mà theo cái người đó thì họ không cần đó thì cô ta nói là uh, keyboard các kiểu là là, là, là, là sai các bạn thì ngày hôm nay mình muốn ờ, nói với các bạn về vấn đề là chúng ta cần phải quản lý tốt tiền bạc ở đây mình nói dành cho những cái đối tượng mà những cái đối tượng cần có nghĩa là thu nhập không không quá cao không quá xa xỉ đời sống của các bạn sẽ không nên có cuộc sống xa xỉ vì nếu thu nhập của các bạn không cao thì mà các bạn sống một cuộc sống xa xỉ là coi như các bạn sẽ lâm nợ và các bạn sẽ khổ và kéo theo đó là sự mệt mỏi nha các bạn à, thì à, để các bạn có thể mua được nhà mua được xe mua được những gì các bạn muốn với một cái thu nhập không quá thu nhập tương đối thôi à, không phải muốn mua là mua thì các bạn phải à, quản lý chi tiêu tiền bạc và tiết kiệm à, thì à, thì các bạn mới đạt được cái điều đó và các bạn phải có cái mục tiêu à, ví dụ như các bạn làm à, à, lương đi thì ví dụ như một tháng các bạn là 10 triệu thì các bạn một năm là 100 triệu thì các bạn muốn mua trừ theo chi phí gì đó à, mình khỏi trừ đi cho dễ tính thì à, các bạn muốn mua một cái gì đó nó 200 triệu thì các bạn phải chờ đến 2 năm nói vâng, nghe các bạn đó, thì các bạn phải chờ đến 2 năm thì ví dụ như ờ, một cái người mà lãnh lương cùng với các bạn là 10 triệu nhưng mà họ chi xài một cách uh, quan phí hay là này kia nọ thì họ phải cần đến 3 năm hoặc 4 năm thì họ mới có thể mua được cái món đồ đó thì để rút ngắn cái khoảng thời gian đó thì các bạn phải quản lý tiền bạc một cách chặt chẽ à, thì để quản lý tiền bạc một cách chặt chẽ thì các bạn phải liệt kê ra những cái thứ nào cần những cái thứ nào mà không cần và cần phải chi tiêu như thế nào thì ở đây à, các bạn sẽ có những cái cuộc sống cơ bản ở những cái mức cơ bản mà các bạn phải sống các bạn phải chi ra thì các bạn thích à, nó lại còn những thứ mà không cần thiết à, thì các bạn sẽ không mua ví dụ như cái điện thoại của các bạn đi ví dụ như cái, cái, cái công việc của các bạn hay cái gì đó của các bạn nó chỉ cần một cái điện thoại 7 triệu thôi thì các bạn nên mua cái điện thoại 7 triệu à, các bạn mua một thêm một cái điện thoại 8 triệu à, thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết nhưng mà nó mất đi cái khoảng một triệu thu nhập của các bạn và à, nếu mà mình nghĩ thì tương đương hai cái nó giống nhau thôi các bạn 7 8 triệu nó giống nhau ừ, thì chúng ta phải hợp lý ở chỗ đó thì có thể rút ngắn được rút ra, thêm được một mối tiền cho các bạn mà các bạn cũng không bị ảnh hưởng gì tới cái cuộc sống cơ bản mà các bạn mình ở đây mình rút ra những cái phần tiền đó để mình làm những việc lớn hơn nha các bạn à, đương nhiên là mình phải mình có hy sinh à, người ta ăn chài người ta uống cà phê người ta đi chơi gì đó người ta vui vẻ khoảng thời gian đó thì người ta sẽ mất lại cái khác nhưng mình mà mình à, gọi là mình sống tiết kiệm để mình làm một cái chuyện lớn nha các bạn chứ để mình tiết kiệm một đồng tiền để mình mua một cái vấn đề lớn một cái nhà hay một cái xe hơi một cái gì đó lớn hơn hay là mình lập nghiệp mình đầu tư gì đó lớn hơn thì mình mới mới làm cái vấn đề tiết kiệm à, vấn đề là không gì sản phân phí ví dụ như các bạn à, à, chi xài không chi xài quan phí các bạn tích lũy rất là nhiều tiền rồi đó rất là nhiều tiền mà các bạn vẫn tiếp tục không chi xài quan phí như thế thì cái đồng tiền kia các bạn tích lũy nó cũng không có ý nghĩa gì cả <clears throat> thì, thì theo cái giai đoạn mà các bạn phải thực hiện cái điều này các bạn thực hiện cái việc à, xài sắm như thế nào thì nó tùy theo cái giai đoạn mình đã đang nói là cái giai đoạn các bạn đang thu nhập tương đối và các bạn muốn làm một cái chuyện lớn thì các bạn không đủ tiền các bạn phải tích góp thì các bạn phải phải quản lý chi tiêu tiền bạc thì à, các bạn phải làm cái điều đó các bạn ví dụ như à, nhất là những người đi làm ăn lương rồi các bạn phải làm cái điều này các bạn phải lập kế hoạch chi tiêu là một tháng à, tôi phải mất 5 triệu tiền nhà tiền ăn tiền xăng tiền điện thoại tiền gì đó ra à, cho những cái mức cơ bản thôi nha các bạn đó, thì mất cái đó còn dư là bao nhiêu và nếu muốn chi xài quan phí ờ, muốn chi xài khác uh, cần thiết ví dụ như đi gặp bạn bè đi gì đó thì chúng ta chích ra một khoản bao nhiêu nữa ừ. và nếu như tháng đó không có gặp bạn bè gì hết thì chúng ta sẽ dư được khoảng bao nhiêu đó nhưng chúng ta phải hình dung ra được ABCD trong cái vấn đề tiền của các bạn chứ các bạn có nhiều người mà không có biết ABCD là gì hết cứ cứ xả xả ra thôi thì cái đồng tiền các bạn thu về nó sẽ nhanh chóng mất đi rất là nhanh ừ thì một à, điều thứ hai nữa thì các bạn phải cắt giảm những cái chi phí không cần thiết ở đây là không không cần thiết thì nó không nó không hơi ấy không quá cần thiết nha các bạn không quá cần thiết có nghĩa là đừng mua những thứ gì mình không quá cần thiết có nghĩa là mình nín lại cũng được mà mình mua thì nó cũng dư cũng cũng không có gì thay đổi thì mình à, khoan khoan hả mua tại vì mình đang làm chuyện lớn mà mình phải tích đủ tiền mình làm chuyện lớn xong rồi mình làm được cái chuyện lớn nữa rồi bạn khi các bạn giàu có các bạn này kia thì các bạn muốn làm gì các bạn làm đó. dư tiền các bạn muốn xài gì xài ừ. nhưng mà cái gian trong giai đoạn này thì các bạn phải thực hiện cái điều đó chấp nhận mình kiềm chế ham muốn một chút xíu hàng hạn vậy thì tại vì cái đó nó cũng không cần thiết nữa ví dụ như nó cần thiết ví dụ như cơm thì các bạn phải cần thiết phải ăn thì các bạn phải trả tiền đúng rồi còn ví dụ như phải ăn rồi no quá rồi giờ giọng thêm nữa thì cũng cũng mệt thôi chứ không có được cái gì chứ nó cũng có tăng cân lên được đâu ừ. <clears throat> thì à, ví dụ như là à, cái điều nữa là các bạn à, à, coi như là làm sao để cho nó tiết kiệm và vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản đó là nếu như các bạn có thời gian thì các bạn nấu cơm ở nhà các ăn các bạn không cần phải ăn cơm quán đâu nếu các bạn có thời gian đó, thì các bạn phải cân nhắc được những cái điều này tại vì ví dụ như mình có thời gian thì mình cứ nấu ăn thôi nấu ăn cũng không mất bao nhiêu thời gian hết các bạn mất ăn 15 20 phút là xong các bạn có một cái bữa ăn nó à, cũng ok à, rồi các bạn cũng có được cái tay nghề nữa cái tay nghề nấu ăn nữa các bạn cũng giỏi giang nữa điều đó nó sẽ dẫn đến cái con người của các bạn sẽ siêng năng hơn một chút rồi còn nếu như các bạn mà không chịu nấu ăn mà các bạn có thời gian mà các bạn không chịu nấu ăn nữa thì coi như là nó ảnh hưởng đến cái con người của mình nó sẽ tạo nên một cái thói quen là con người mình rất là làm biến làm biến hơn những người kia thì khi mà đưa nhiều công việc cho các bạn các bạn sẽ không làm được mà những người đó thì chắc chắn là sẽ không có đạt được rồi. mình thấy là nó ít có cơ hội lắm trừ khi là một cái gì đó trời ban hay là gì đó thôi uhm, thì à, thì những người xuyên có nghĩa là mình làm việc nhiều thì mình mới kiếm được tiền nhiều chứ không có cái công chuyện gì mà ở không mà lại có tiền nhiều hết á không có gì qua đổ sức đổ mồ hôi hết tất cả uhm, kể cả đi làm dịch vụ gì đó cũng phải đổ sức đổ mồ hôi cứ không có phải ở không mà tự nhiên có tiền thì cái đó thì không trường hợp rất là đặc biệt rồi các bạn nếu mà các ai cũng đặt vô cái trường hợp đặc biệt đó thì không nói làm gì thì à, việc quản lý chi tiêu tiền bạc nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát được tài chính một cách rất tốt thì điều đó dẫn đến các bạn sẽ không phải thiếu nợ mình hứa chắc chắn là như vậy và thậm chí các bạn có thiếu nợ như các bạn mua góp này kia thì các bạn cũng vẫn trả một cách đúng thời hạn nếu các bạn đã có vấn đề chi tiêu các bạn phải biết à tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền để góp cái này bỏ bao nhiêu tiền để góp cái kia thì các bạn sẽ làm tốt được cái việc này các bạn sẽ quản lý tài chính rất là ok và mua sắm cũng rất là thoải mái nữa ừ. còn nếu như các bạn không kiểm soát được các bạn đang vay của ai đó các bạn mua góp ai đó mà các bạn không kiểm soát các bạn xài lung tung hết chân người bắt đầu à, trả lãi trả vay không đúng hạn rồi sẽ tăng lãi này kia các bạn sẽ ngập đầu luôn rồi các bạn thì cái thu nhập của các bạn nó đang nó đang bị nó đang gọi là tương đối nó đang gọi là tương đối mà nó không mà các bạn lại không có kiểm soát được nó thì các bạn sẽ khi mà các bạn lâm nợ thì các bạn lấy ở đâu mà các bạn bù vô không có không có để bù nợ chồng nợ chồng nợ chồng nợ thì coi như là có nhiều người mình thấy là làm ví dụ như đi làm một tháng lương xong ra vừa lãnh hai ba ngày là cháy túi là trở về trạng thái bình bình nghèo lại chứ các bạn trạng thái mình nghèo lại luôn có nghĩa là một ngày ví dụ như không có tiền trong túi đi không có tiền khoảng mấy trăm ngàn gì đó để ăn đi uống thì vừa có lương ví dụ như 10 triệu cái đùng cái là sao xong cái là sạch cái xuống 500 ngàn trở lại nó <laughs> đó đó thì các bạn nếu các bạn muốn rơi vào cái hoàn cảnh đó thì các bạn cứ tiếp tục à, cái con đường mà các bạn chọn nha ừ. thì cái khi mà các bạn có được cái vấn đề quản lý tài chính thì các bạn sẽ biết được chi tiêu như thế nào và khi mà chi tiêu vượt cái mức đó thì các bạn sẽ à, cảm thấy là có nên hay là không nên lúc đó nó đánh câu hỏi bùm liền đó ừ. thì uh, các bạn phải uh, làm được cái điều đó thì các bạn phải uh, hết thức bản thân các bạn phải, phải coi như các bạn hy sinh các bạn phải hy sinh kiềm chế sự ham muốn của mình lại để cho mình chi tiêu đúng hay là không đúng ví dụ như thấy thằng kia mua cái gì đó thấy thằng nọ mua cái gì đó thấy con kia mua cái gì đó hay hay thì mình cũng phải thách thức là thôi tôi không có mua tôi chỉ chi tiêu đủ cái, cái nhu cầu căn bản là như vậy như vậy thôi cũng được rồi không gì phải thay đổi hết không gì phải đổi điện thoại không gì phải đổi xe hết không gì phải phải sắm hết tại vì tôi đang có một cái mục tiêu lớn hơn nè các bạn ơi rồi các bạn phải vượt qua được cái cám dỗ đó nếu mà các bạn không vượt qua được cám dỗ đó thì các bạn cũng sẽ trở thành à, coi như là cứ tình tịch tịch tịch tàn tan như vậy mà năm dài tháng rộng tịch tịch tàn tan không thể đạt được cái mục tiêu lớn hơn là à, ví dụ như mua nhà mua xe hay đầu tư hay là trở thành một người à, à, giàu có hơn mà với các bạn muốn làm gì các bạn cũng phải có tiền nhiều hết á các bạn có tiền ít và không có làm được gì kể cả có ý tưởng hay các bạn cũng không làm được có ý tưởng hay bây giờ các bạn cũng phải đưa cho người ta coi để người ta đầu tư với các bạn và khi người ta đầu tư có nghĩa là ăn cắp cái công nghệ của các bạn đó rồi người ta lấy tiền của các bạn đó đó, các bạn ví dụ như sát thăng đó, các bạn thấy chương trình đó hay không nó đó là những người mà startup họ không có tiền nhưng họ có ý tưởng còn những người kia họ ngồi không họ có tiền nhưng không có ý tưởng gì trên biết là họ biết là công ty họ có cái công ty kia nhưng mà họ không có ý tưởng mới để để để để để, để, để kiếm thêm tiền nhưng các bạn người ta thấy các bạn có ý tưởng người ta thấy các bạn có cái cái cái cái, cái triển vọng là người ta đầu tư vô người ta lấy lợi nhuận các bạn bị mất mất cái đó các bạn rất là thiệt thòi mặc dù tiền nó quan trọng nhưng cái ý tưởng nó còn quan trọng hơn các bạn nên nhớ không phải ai cũng nghĩ ra được ý tưởng đó nhưng mình đang nói về cái ý tưởng thành công nè còn ý tưởng mà tào lao thì không nói ừ. Ừ. thì hơn nhau là ở cái đầu đó các bạn có nghĩa là cái đầu của bạn mà có ý tưởng tốt các bạn có thể từ không đồng đi lên đó là điều chắc chắn nha các bạn còn nếu mà các bạn không có ý tưởng tốt thì có thể từ 10 đồng đi lên từ 30 đồng đi lên từ 100 đồng đi lên rồi thậm chí là cái 1.000 đồng không đi lên là đi xuống luôn đó thì à, nếu như các bạn sợ về à, không kiểm soát được tiền bạc thì các bạn phải có thể đưa cho người khác giữ đưa cho ngân hàng giữ ví dụ như đưa cho người khác khi các bạn muốn, muốn cần về các bạn hỏi người ta cái thế nào người ta cũng nhăn nhăn người ta cũng chậm vài ngày lúc đó các bạn sẽ có thời gian các bạn suy nghĩ lại là đưa cho ngân hàng à, gửi tiết kiệm gì đó phá lại luôn đó mà muốn đi vô ngân hàng rút cũng phải thủ tục giấy tờ các kiểu tùm lum cũng chán đi nó thôi vậy thôi tôi nín ra đi Ừ, thì nó cũng là một cái trong những cái phương pháp để giúp cho các bạn có thể kiềm chế được cái ham muốn của mình hay là ừ. thì cái đề thứ hai mà các bạn muốn làm được cái chuyện lớn như nãy mình nói là cái mục tiêu của việc quản lý tài chính là để tiết kiệm à, tăng dư cái khoản thu nhập ra để quản lý những cái khoản thu nhập không cần thiết ra để mà tích lũy cái cái khoản mà thu nhập không cần thiết à, cái khoản mà chi tiêu không cần thiết đó để mình làm một cái chuyện lớn à, thì à, mà mình muốn làm cái chuyện lớn nhanh hơn thì ngoài cái việc quản lý đó tài chính nó ra để tiết kiệm cái phần đó thì các bạn phải tăng thêm nguồn thu nhập của các bạn có thể là hai ba đầu bốn năm đầu bảy tám đầu gì đó để tăng lên tăng lên tăng càng nhanh càng tốt càng nhanh để đạt được cái mục tiêu đó ví dụ như mục tiêu 5 năm sau tôi phải kiếm một tỷ chẳng hạn tôi phải tăng tăng tăng tăng lên đó là mục tiêu nhưng mà tới 3 năm hai hai năm là tôi đã đạt được rồi đó thì các bạn phải làm gì vừa quản lý tài chính tốt và vừa phải kiếm tăng thêm cái cái nguồn thu nhập nữa phải kiếm thêm cái nguồn thu nhập đó. thì uh, nếu mà các bạn có nguồn thu nhập duy nhất thì nó rất là căng rất là bị động rất là căng lắm không có ấy được thì các bạn phải tìm tòi thêm khả năng mình có thể làm được thêm được cái gì ờ, như ngày hôm nay là mình thấy à, có rất nhiều bạn bạn làm văn phòng bán thêm hàng online bán thêm mỹ phẩm bán thêm quần áo các bạn đó là cái tăng thêm cái thu nhập của người ta tăng thêm nhập để làm gì để làm một chuyện lớn chứ còn nếu mà các bạn không có làm cái chuyện lớn thì các bạn không cần phải tăng các bạn giống như nhà tù nhà tối, nhà nhà nhà, nhà chùa vậy đó các bạn giống như nhà chùa người ta chỉ tu thôi người ta chỉ ăn cơm ba bữa thì khi mà cái giống như là cơm ăn ba bữa rồi các bạn ờ, sống cuộc sống ờ, bình giản bình dị thì các bạn cũng không cần phải ờ, tiết kiệm làm gì hết trơn các bạn quản lý tài chính làm gì hết trơn cho nhức đầu nhức mỏ ốc làm gì cái đó không có dành cái đối tượng đó cái cái cái việc đó không có dành cho những cái đối tượng như như vậy thì ví dụ như cái à, cái người mà họ không sống coi như là lục bình trôi các bạn chơi đâu hay tới đó đó thì coi như là mình không cần phải bàn đến những cái, cái phần đó ừ. thì à, những cái thành phần đó thì sau một thời gian thì các bạn sẽ thấy à, bản thân người đó cũng sẽ thấy so với bạn bè của họ so với những người khác họ sẽ cảm thấy đi chậm hơn rất nhiều và những người bạn mà biết quản lý tài chính tốt biết sống cuộc sống à, tiết kiệm để cho một cái giấc mơ lớn thì nó sẽ đi nhanh hơn sau thời gian rồi qua một năm tôi gặp lại anh kia ú trời sao anh ngon cái gì còn tôi dậm, dậm chân tại chỗ thì đó là các bạn nếu muốn các bạn dậm chân tại chỗ thì à, các bạn à, cứ tiếp tục một điều nữa là các bạn phải à, nghiên cứu thị trường các bạn các bạn phải đọc sách đọc báo hay đọc Facebook gì đó các bạn Facebook đừng có Facebook đi kiếm việc nào đó mà kinh doanh hay hay những món hàng nào hay hay cái gì đó hay các bạn cảm thấy là các bạn phải làm được để tăng thu nhập thì các bạn nên làm hoặc các bạn có thể xin thêm một chớp gì đó nếu các bạn không cảm thấy tự tin trong việc đầu tư hay làm gì đó sợ rủi ro các bạn cứ kiếm thêm chớp cái gì có nghĩa là các bạn phải làm để tăng cái thu nhập nhớ làm hợp pháp các bạn ừ, thì ờ, khi mà các bạn có được cái nguồn tăng thu nhập cộng với cái quản lý tài chính tốt của các bạn thì một điều chắc chắn là các bạn sẽ đạt được cái số tiền mà các bạn mong muốn sau một khoảng thời gian mà các bạn uh, hy sinh gọi là hy sinh đi đó thì uh, cái à, chia sẻ của mình đến đây là coi như là cũng xong nếu các bạn có một cái à, góp ý gì các bạn có thể comment ở dưới dòng video xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn